ra của thị trường nội địa Nhật bếp à, hiệu Ginai mã số của bếp là KRE 661 FTS đây là bên trong của à, của bếp thì à, trước tiên tôi giới thiệu đó các bạn uh, cái bếp này thì tôi giới thiệu đến các bạn thêm một à, số dòng bếp ga bếp ga, à, ga âm bếp từ và những một số bếp chức năng khác đây bếp đầu tiên bếp số 1 bếp này à, có giá 1 triệu 7 mã số của bếp là 035 224 cái à, mã của bếp là số 1 nha các bạn bếp này có à, nắp mặt men chống xước tiếp theo bếp số 2 hiệu Ginai mã bếp mã tè giá có bếp là một triệu rưỡi bếp này nói chung là còn đẹp lắm nhưng mà tại nó bị cái mặt này nè nên à, giá nó mới giảm như vậy bếp này được gắn ờ, công tắc gan chiên xào thoải mái không lo bị ờ, ờ, lúc mà các bạn gan không lo bị tắt lửa ha nhiệt độ lên tới ba trăm rưỡi đến bốn trăm lần trong gan chiên xào thoải mái luôn đó tiếp theo bếp Paloma à, bếp này có giá một triệu tư mã số bếp là 902062 tiếp theo bếp số 4 hiệu GINAI giá 2 triệu 6 bếp này cũng được gắn à, công tắc ăn luôn chiên xào thoải mái luôn tiếp theo bếp số 5 à, giá 2 triệu 3 mã số của bếp là 014 130 tiếp theo bếp số 6 giá 1 triệu 6 bếp này cũng được gắn công tắc gan luôn à, nắp thì à, mặt men chống xước chống chày xước tiếp theo bếp số 8 hiệu Paloma mã số của bếp là 600547 à, còn mã thứ tự là số 8 nha các bạn giá một triệu hai các bạn nào muốn mua bếp nào thì chụp lại cái màn hình ha gửi về cho nhân viên bên shop nhân viên bên shop sẽ gửi ờ, sẽ tư vấn cho các bạn tiếp theo bếp số 9 giá của bếp này một triệu sáu bếp này thì cái ờ, cái nắp của nó là mặt sơn à, bếp mặt sơn tiếp theo bếp số 10 3 triệu 2 bếp này nói chung đẹp lắm các bạn bên trong đẹp lắm mã số của bếp là 013 993 tiếp theo là tôi giới thiệu đến các bạn à, một dòng à, bếp kính full chức năng đó này có hẹn à, già nấu và nướng nấu cơm nấu cháo luôn bếp số 14 giá 8 triệu giá 8 triệu tiếp này là full dây nóc luôn nha các bạn tiếp theo bếp số 15 giá 4 triệu rưỡi mã số của bếp là 000386 tiếp theo bếp số 16 giá 9 triệu à. À, như các bạn mà muốn mua bếp nào á, thì chụp lại cái màn hình bếp đó gửi về cho nhân viên bên à, shop sẽ shop sẽ tư vấn cho các bạn và gửi những chi tiết uh, tư vấn thêm bếp này thì mã số bếp là 00 9906 giá 9 triệu Đó. À. ở ờ, tiếp tiếp theo là ờ, giới thiệu cho các bạn thêm là một số bếp uh, ờ, bếp ga âm đó bếp ga âm đây bếp số uh, 18 giá 8 triệu đó. bếp số 19 thì uh, giá 8 triệu luôn 20 mã số bếp là 015 717 giá 8 triệu ở đây là bếp âm ga Đó. tiếp theo là tôi giới thiệu đến các bạn à, bếp à, bếp từ âm ha bếp từ âm bếp số 22 giá hai triệu chín bếp này là chưa vệ sinh nha các bạn cái giá này là chưa vệ sinh nếu mà vệ sinh là nhà bếp này là ba triệu rưỡi Đó. nếu các bạn mua về nhà các bạn tự vệ sinh thì giá hai triệu chín còn mà để lại cho shop ờ, vệ sinh đó thì ờ, là ba triệu rưỡi nguyên nguyên cái dãy này là chưa vệ sinh đó các bạn đó như vậy là chưa vệ sinh tiếp theo bếp 21 giá 2 triệu 7 bếp này cũng chưa vệ sinh các bạn vệ sinh là nó là 3 triệu 3 đó, như các bạn nào muốn mua bếp à, nào thì chụp lại cái màn hình gửi cho nhân viên bên shop bên shop sẽ tư vấn cho các bạn thêm tiếp theo bếp số 24 là 3 triệu à, các bạn muốn à, cái giá 2 3 triệu này là chưa vệ sinh bếp còn à, các bạn muốn à, bên shop vệ sinh luôn là nó 3 triệu 6 nha các bạn tiếp theo số bếp 27 giá 2 triệu 7 25 3 triệu giờ tôi sẽ quay về bếp chính để giới thiệu ờ, chức năng cho các bạn xem rất là êm thơm tôi sẽ đóng nắp lại ở này các bạn ha ưu điểm của bếp Nhật á, thì à, so sánh bếp Việt, à, bếp ga Việt Nam thì bếp có xuất xứ từ Nhật Bản bền tiết kiệm an toàn tiết kiệm ga thực tế gia đình bốn người ngày nấu ăn hai buổi thì một bình ga giá 320 sử dụng được hai tháng rưỡi tức là một tháng chỉ hơn 150.000 tiền ga Đó. sử dụng bếp ga nội địa Nhật á, trong vòng 2 năm thì tiền tiết kiệm ga sẽ bằng tiền các bạn như mua bếp như ban đầu ở phản ờ, trống ờ, của cái bếp này thì được ờ, được bên shop bao lưới chống chuột tránh trường hợp chuột vào bên trong cắn đứt dây điện an toàn có cảm biến khóa ga tự động khi gió thổi làm tắt lửa còn cảm biến này là khóa ga khi nước cạn nồi giờ dạ, tôi sẽ ờ, bật bếp lên để ờ, thử chức năng là khóa ga khi gió thổi tắt lửa 5 đến 7 giây bếp sẽ kèm theo tiếng bếp có bếp thì ờ, đóng gà la tùy theo thiết kế của ờ, mỗi mỗi từng bếp tiếp thì có ờ, lò nướng à, tiện lợi và dễ dàng khi à, vệ sinh khi sử dụng mở bếp lên là sử dụng ngay không mất thời gian các bạn mà tốn sức để đốt lửa than nướng được mọi loại thứ thì à, miếng thịt hay là gì bự các bạn sắt à, mỏng từ 20 cm thôi lúc mà các bạn nướng thì à, chế ít nước vô cái mâm này nè để mình mình nướng xong rồi mình có vệ sinh đó nó cũng ờ, dễ nữa nó không có bám những cái chắc mà ấy xuống tôi sẽ bớt lửa nhỏ lại để thực hiện chức năng phá ờ, ra đi khỏi tắt lửa 5 đến 7 giây ha bếp sẽ kèm theo tiếng bếp có một số bếp này nó đóng gà leo tùy theo đó Đây, cả ba bếp đều phá ra công tắc vẫn còn mở tôi sẽ đóng nắp lại thử chức năng là phá ra cái nước cạn nồi tôi sẽ dùng hai tấm sắt này để thay thế cho hai cái đáy nồi thì à, các bạn ở nhà sử dụng à, nồi đá dày á để cho nhiệt độ nó giữ từ hai trăm rưỡi đến 300 thì nó sẽ tự động phá ra và các bạn mà sử dụng à, nồi mỏng á thì lửa nó sẽ tản ra nó không có giữ nhiệt độ nên các bạn có thử cái nào thì nó cũng không giờ phá ra được bếp này thì cái nắp che đầu chưa lửa này nè nó làm bằng cái nắp đó che lửa bằng bằng cái nắp tránh à, không bị gò gỉ xét bền suốt đời bếp như cái này gò gỉ nó bền chức năng xài suốt đời bếp luôn á thì à, nắp che chức năng của nắp che sẽ giúp à, ngọn lửa tỏa ra đều đó. còn đây là cái này là theo đây cô theo bên bên bếp bên về nè thì các bạn xài một thời gian nó sẽ lủng như trường hợp này đây, đây. Đó. nó lủng cái gì thì mà bếp nó không có tỏ ra đều được đó lửa nó không đẹp những ở nơi khác á, bán bếp ờ, bán bếp á, thiếu nắp che đầu do nắp ờ, bị xét ờ, gãy rơi mắt không có nắp che ngọn lửa thì sụm lại đốt nóng đầu chia lửa thì bếp sẽ thường xuyên khóa ra và hoạt động không có đúng ờ, chức năng của bếp Đây, nhiệt độ bên ờ, bên phải tôi là 240 rồi đó, 250 rồi đó. còn bên trái bên trái cũng vậy luôn đó. à, bếp thì đánh lửa ờ, điện tử IC bằng hai cục pin đại à, hai cục pin đại nhà sản xuất Nhật Bản á, đặt lên an toàn hàng đầu khi mà các bạn sử dụng uh, sử dụng một bếp á, thì cả hai bếp nấu á, bếp nấu và nướng nó đều đánh lửa theo mục đích là để đốt ga nếu có rò rỉ nên bếp ga Nhật hao pin hơn bếp ga Việt Nam bếp bên trái ờ, của tôi là độ đang rồi bếp ờ, bên bên phải tôi nhiệt độ nó nãy hai trăm rưỡi giờ nó xuống rồi nó phá ra luôn rồi đó, cả hai bếp đều phá ra như pin con ngó con thỏ dùng chỉ được 15 ngày còn pin Toshiba thì à, dùng chỉ được 30 ngày mấy pin này à, xài kém các bạn nên tránh ra còn để mà khắc phục về pin đó thì à, shop có bán là tặng kèm pin shop có bán và tặng kèm pin sạc với một cộng là so này đó. cái dấu cộng thì quay gây ra ngoài còn dấu trừ quay vào trong các bạn đúc thì nó không đánh lửa nó được đó như vậy thì kèm theo gì cái nhiệt lửa mà nó đánh mạnh vậy là bên đầy còn mà các bạn muốn biết uh, ờ, bên yếu hay ấy là nhiệt tùy theo nhịp đánh lửa nó nhịp đánh lửa ít đó, chậm đó là bên yếu còn mà nhịp lửa đánh như vậy là bên đầy đó. thì uh, kèm theo pin là một cọng dây sạc dài 3 mét đó tiện cho các bạn cắm sạc ở bên à, hông này tôi có làm một cái đầu chờ để sạc pin đó. khi mà hết pin thì các bạn cắm vô pin màu đỏ vậy là pin hết pin còn mà chuyện lúc mà đầy nó chuyển ra màu xanh đó là pin đầy các bạn vừa xài vừa sạc vẫn được mỗi lần sạc thì 18 tiếng đồng hồ à, còn đối với bếp này thì à, shop sẽ tặng nguồn 3V tặng nguồn 3V này bếp này thì không có chức năng hẹn giờ nấu thì bên shop có bán thêm cái ờ, cái cục hẹn giờ này giá 80 ngàn các bạn mà muốn ờ, biết những cái món nào như nửa tiếng hay 15 phút thì các bạn bấm vô đây thì nó sẽ hiện lên mình cộng lên Đó. tiện lợi khi ờ, nấu nướng các bạn không phải canh chừng bếp nữa giúp các bạn có thời gian mình làm công việc khác trong gia đình Đó không lo nấu quên tức là tiết kiệm ra tiết kiệm tiền đảm bảo an toàn cháy nổ à, bên shop thì có bán thêm uh, quanh ga hiệu uh, 50 lít 345m bếp này thì cái quanh ga này thì mang ờ, công nghệ Nhật nhưng mà sản xuất tại ờ, khu công nghiệp Tân Bình quận Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam đặc biệt dòng bếp ga của shop rẻ hơn khuyến mãi thì có phân phối ờ, công tắc gan chiên thoải mái không lo bị ờ, bếp ờ, bị tắt lửa những cái nơi khác bán thì không có chức năng gan chiên này đó thì à, các bạn muốn à, gắn công tắc á, gắn chiên á, thì à, liên hệ shop qua Zalo Facebook anh Nam á, 0909 306 149 đó. hoặc à, bếp mà có nút 3 giây này thì kết hợp với nút 3 giây đó. còn mà không có nút 3 giây này thì à, bên shop sẽ gắn một công tắc ở đây đó, cho các bạn gan chiên xào thoải mái luôn không lo bị à, tắt lửa đó. shop ờ, rẻ hơn khuyến mãi thì bảo hành một năm cho sản phẩm bếp ga một đổi một trong 10 ờ, ngày đầu sử dụng nếu bếp có lỗi thì liên hệ qua Nam qua Zalo Facebook 0909 306 149 rẻ hơn khuyến mãi có hệ phóng có hệ thống phân phối bếp ga nội địa khắp cả nước các cửa hàng bếp ga các tỉnh mà muốn phân phối bếp ga nội địa Nhật thì liên hệ qua Nam Zalo Facebook 0909 306 149 để có chính sách ưu đãi dành cho các đại lý các bạn mà xem trên YouTube hay trên TV á thì có thể đọc vào remote để tìm kiếm từ khóa rẻ hơn khuyến mãi để à, xem thêm nhiều video thử bếp nội địa của chúng tôi các bạn đăng ký vào nút subscribe ở bên dưới của video để đón xem những à, video clip thử bếp vào ngày mai và đừng chia sẻ cho các bạn cùng xem thì à, buổi à, giới thiệu bếp của à, chúng tôi đến đây là hết xin hẹn gặp các bạn buổi live bếp tiếp theo chào các bạn